Dạ, yeah. uh, TV256 xin uh, mến chào quý bà con cô bác, uh, quý anh chị em thân mến. Và dạ, trên cái màn ảnh đó, quý anh chị em thấy đó, uh, để uh, TV mở cái cái lượng cái volume cái âm thanh lên cho quý anh chị em nghe rõ nha. Uh, mới đây để nói chuyện đó đây là cái điểm mà TV thấy um, nhà cầm quyền cộng sản đó chơi cái màn rất là hèn hạ TV nói thẳng như vậy rất là hèn hạ đối với người dân uh, ở phường 6 quận Tân Bình đó vườn rau lập hưng đó thì quý anh chị em biết là cách đây vài ngày đó cách đây vài ngày thôi thì ờ, có hội đồng liên tôn thì hội đồng liên thôn thì rất có nhiều ờ, tôn giáo tham dự thì trong đó có về Phật giáo thì có sư trụ trì của của chùa chùa mà của chùa gì ta tự nhiên quên mất à Rồi à, chúng ta thấy có cái sự hiện diện của cha Lê Ngọc Thanh nữa. Đó, à, thầy à, Thích Công Thánh đó, chùa Liên Trì nha, chùa Liên Trì. Rồi à, cha Lê Ngọc Thanh, rồi rất có nhiều cha, rồi có bên Hòa Hảo, Cao Đài đó. Thì đại khái là năm tôn giáo, à, đại diện của năm tôn giáo đến thăm bà con ở vườn rau Lộc Hưng, ở phường 6, quận Tân Bình nhưng mà điều mà đáng nói ở đây á nói thiệt TV nói cái chế độ cộng sản nó vô cùng hèn hạ là nó muốn ngăn cản tất cả những tiếng nói mà mà của ừ, của hội đồng liên tôn thành ra đó nó đưa cái xe mà phóng thanh lên rồi nó ác tiếng nói của của mọi người hết trơn á mình thấy đây là một cái hành động thô bỉ của một cái nhà nước gọi là cộng sản không? Cái chế độ cộng sản nó tivi nghĩ trước sau nó cũng sụp đổ vì nó là chống lại với toàn dân nó chống lại với cả thế giới luôn thì quý anh chị em thay nghe đoạn này là nói thiệt uh, ờ, TV rất là bực mình uh, TV 256 rất là bực mình về cái vấn đề mà mà gọi là ờ, thấy không nè chết đai của thủ đoạn bắt quốc vương rồi à, vấn đề đất đai của dương triệu rồi vấn đề 15.000 người đó thấy không thấy trong khi mà thượng tọa thích công tánh đang nói chuyện như vậy họ đưa cái loa xe loa phóng thanh lên họ la um sùm trong đó rồi làm sao mà người ta nghe được cái cái đây họ hành động rồi là tôi thô bỉ rất là đốn mạc của cái nhà cầm quyền mà mà TV256 cần phải lên tiếng nên ừ, tức gì đâu á mình nghe mình muốn nghe à, các vị tôn giáo à, có ý kiến về cái vườn rau Lộc Hưng ừ, mỗi người người ta có những cái ý kiến về vườn rau Lộc Hưng thì mình phải nên tôn trọng những cái tiếng nói của của của những vị mà mà uh, hội đồng liên tôn chứ nhà nước cũng cần phải lắng nghe chứ đúng không Đảng Cộng sản cũng cần phải lắng nghe chứ Lắng nghe những ý kiến của người dân chứ tại sao lại dùng loa phóng thanh Dùng cái xe mà mà, mà loa phóng thanh để mà mà làm cho mọi người không nghe được Cho nên TV phải nghe tới nghe lui biết bao nhiêu lần mà cũng không hiểu được uh, mấy cha hoặc là mấy thầy nói cái gì nữa Nó bực mình á Rất là rất là bực mình những cái hành động thô bỉ của nhà cầm quyền mà TV thấy cần phải lên tiếng một cái đất nước mà uh, gần đến ngày Tết mà đi ờ, đi uh, gọi là uh, gọi là phá phách rồi uh, uh, gọi là cưỡng chế cưỡng chiếm á gọi là ăn cướp á nói thẳng thẳng là hành động ăn cướp nhà ăn cướp đất của người dân để để người dân không có nơi nương tựa biết bao nhiêu những hoàn cảnh đau thương như vậy của 212 căn hộ căn nhà ngay đó gần chút trăm chút ngàn người bị ảnh hưởng chứ đâu phải đến những con chó con mèo nó cũng lang thang nó không nhà không ở không không cửa nữa mà nó không biết gì lý do gì nữa nó không biết tội ác từ ai gây ra đó hành động rất là thô bỉ của nhà cầm quyền đi ác tiếng nói của người ta, đi cướp đất ờ, của người của người dân. Dù gì đi nữa thì cũng phải ờ, cho người ta thông báo sớm cho người ta chứ. Nói thì thông báo là 90 ngày mà mới có hai ba ngày sau là đã đi cướp rồi. Ai trở tay cho kịp. Trời đất ơi biết bao nhiêu mà vật dụng sở hữu chủ của người dân nơi đó rồi cái, cái, cái cày lên rồi rồi mất hết trơn à rồi bây giờ trở, trở thành ờ, phi tan rồi muốn trở thành một cái cánh đồng trống như vậy không? đây là cái tội ác đó, tội ác kinh hoàng trong trong trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam ừ, trong cái thời mà gọi là thời bình đó thời bình mà vậy đó hiểu không dòm thấy mảnh đất giống như là cày ờ, bơm đạn nó cày xéo đó như là cái trọng động, động đất gì đó vậy làm sao chịu nổi và hôm nay đó thì nói với ngay cái channel TV 256 đang bị nhiều cái <laughs> vấn đề ờ, thành ra nó nhiều khi ờ, TV 256 không có thể xuất hiện được thì TV sẽ ráng rồi là trong vài ngày tới nữa thì TV sẽ uh, ờ, livestream uh, ờ, thường hơn để mà uh, trình bày với những cái tin tức đặc biệt trong quê nhà thì uh, TV cho uh, quý anh chị em nghe ở cái sự việc xảy ra ở Phú Hưng Phú Hưng uh, hiện tại một hai ngày nay đó thì cũng xảy ra biểu tình đó là rầm rộ khắp nơi người dân đi đòi đất người dân đi đòi cái mồ mã của gia đình họ bị bị ờ, cưỡng chiếm thì TV sẵn đây TV cho uh, uh, quý anh chị nghe cái uh, vụ mà cưỡng chiếm nha uh, quý anh chị em đợi chút chút xíu nha TV lấy cái lấy cái phao lên mới được đợi chút xíu nha quý anh chị em à, bữa nay là ngày 15 này nè đây thì uh, quý anh chị em thấy đó uh, đó đồng bào với là hàng ngàn người á hàng ngàn người uh, cái phần này á, thì uh, TV uh, để TV lấy nó ra đó nó không phải rằng là uh, để coi à, ờ, TV còn đang <laughs> lộng cộng về cái ờ, về cái này lắm nha thành ra để ờ, thôi kể nó ở đây vẫn còn chữ hội đồng liên tôn nha quý anh chị em phải <laughs> cẩn thận chỗ đó để tôi đưa cái này lên nha à, để lên rồi không thấy rồi à, không thấy thì ờ, thì lại không thấy cái TV 256 à, lộng cộng quá bây giờ à, ờ, tax phải nãy đừng có sửa ha sửa lộn xộn thiệt sửa rất là lộn xộn sửa rất là lộn xộn để tivi hãy đưa cái mặt mình lên nữa chứ à. <laughs> rồi đại khái ờ, quý anh chị em thấy ờ, đồng bào đang đi biểu tình đã kéo biểu tình đó à, hiện tại coi tivi còn lộng cộng ba cái này lắm nha mới thành ra quý anh chị em thông cảm dùm ha đó quý anh chị em thấy ờ, đồng bào đang đi biểu tình để TV đưa cái âm thanh lên nữa chứ à, đưa cái âm thanh lên như thế nào đây à, được rồi à, ký ta đúng rồi đấy đó có âm thanh rồi đó quý anh chị em đó chúng ta thấy nhiều cái biểu nữ nhưng mà mới đầu thì tôi tưởng đâu là những cái lá cờ đỏ sao vàng chứ nhưng đâu không phải tất cả những điều ngữ đều mang cái màu đỏ thì đây là cái sự kiện đặc biệt ở Phú Yên à, thưa quý anh chị em Phú Yên, Phú Yên mà đồng bào đến à, Phú Yên đồng bào đến à, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Xuân thì ờ, đồng bào đến rất là đông đảo để mà biểu tình là trước gọi là ủy ban nhân dân xã Quảng Trung rồi ờ, những cái biểu ngữ mà chúng ta thấy đó là uh, sự thật mà nếu mà dùng cái bảng đỏ mà cái chữ trắng thì hình như không có thấy rõ mấy à, thì vì rằng cố gắng đọc những cái bảng hiệu để cho quý anh chị em thấy à, mà cũng rất là khó khăn à, quý anh với anh chị em có thể đọc được mà để tivi phóng lớn và thấy rõ không trong cuộc biểu tình thì à, chúng ta thấy à, đa số là những à, phụ nữ à, mang nón lá nha và trong đó có rất nhiều rất nhiều trẻ em rất nhiều trẻ em gọi là à, đi theo với với mẹ ha Ủa sao ờ, mà không có TV256 á lạ vậy ta đoàn nữa Ờ, mình nghe tiếng nói rồi được rồi thấy rồi kìa <laughs> thấy rồi thấy rồi cảm ơn không biết làm sao thấy rồi à rồi mình biết rồi từ từ mình học rồi mình cũng biết thôi về à, ồ cái cuộc biểu tình này nó trả lại cho chúng tôi nha trả lại đất cho chúng tôi đó là những cái đất mà nghĩa trang đó những cái đất nghĩa địa đó chúng tôi chúng ta thấy những cái biểu ngữ à, đòi đất nghĩa địa nha trời ơi đất nghĩa địa nghĩa địa là nơi mà ông bà tổ tiên của người ta mà Ờ, TV256 ờ, nghĩ là cái đất nghĩa địa đó là cái cái cái đất mà linh thiêng à, của của nhiều cái dòng tộc của Việt Nam thì làm sao mà nhiều gia đình Việt Nam như vậy làm sao mà nhà nước có thể là nhẫn tâm rồi là là đào cái cái cái đất nghĩa địa của người ta như vậy được hiểu không thành ra thành ra người dân rất là oán hận hiểu không? đừng có nói cả nước đó tính ra đó là hàng mấy chục triệu dân oan luôn đó mấy chục năm nay rồi mấy chục năm nay TV 256 thấy đó là quá có nhiều cái việc buổi biểu tình mà đòi đất dân oan đầy khắp nước hết trơn á mà nói thiệt là đến cả con chó mà con mèo nó còn cũng bị oan nữa con chó con mèo nó đang sống sung sướng ở trong cái những gia đình ở lộc hưng như vậy mà tự nhiên bây giờ đó nó ra ngoài đường nó không có nhà cửa nó không có thức ăn nó ăn mấy con chó con mèo nó cũng bị oan luôn á quý anh chị em thấy điều đó đó nếu mà nói oan luôn á thì chúng ờ, thì ờ, các quý anh chị em nên nhớ là cái đất nước mình đó đến mà à, hôm qua hôm kia tivi thấy đó người ta phải phải bỏ cái cái cây mà cây tiêu á đến cây tiêu nó cũng bị oan ức luôn một cây tiêu đó thì đại khái là người nông dân trúng mùa tiêu nhưng mà trúng mùa tiêu thì uh, xin lỗi quý anh chị em ha uh, ờ, TV cho bớt cái âm thanh tí xíu về cái biểu tình nha để TV nói chuyện để quý anh chị em nghe rõ hơn ờ, đến đến mà mà tiêu á cái hạt tiêu nó cũng bị oan nữa chứ đừng nói con người những cái hạt tiêu nó nó sản xuất nhiều cho người nông dân mà rốt cuộc người nông dân phải bị đói rồi phải bị bỏ uh, canh tác tiêu đi rồi rồi sau này đó là sẽ không ai trồng tiêu nữa tại vì bán ra mà không ai mua hết tại vì cái nhà nước này nó không biết cách để mà quản lý nó không biết cách quản lý thôi chứ sự thật là người dân mà khi mà người ta Ờ, đầu tư người ta canh tác ờ, ờ, để mà có có tiêu mà sản xuất được nhiều á thì lẽ dĩ nhiên là vai trò của nhà nước là đặc biệt là phải trưng dụng những cái hạt tiêu đó mua lại những cái hạt tiêu đó cho người nông dân và dùng cái cái cái cái hạt tiêu đó có thể là xuất cảng hoặc là làm những cái chuyện gì khác giống như những củ cải trắng đó mà tivi thấy cũng vậy đó những củ cải trắng tại sao nhà nước không mua để mà thu mua để làm kim chi à, mà để người nông, nông dân rồi là vứt bỏ như vậy ừ, rồi trái giải rồi trái thanh long nữa tất cả đều những cái trái cây mà trái nhãn nữa đều trở thành những cái trái rồi là uh, trái cây mà bị oan đó, bị oan ức đó. tại vì họ trúng mùa người dân nông dân trúng mùa mà mà trái cây bị oan ức rồi là đổ bỏ xuống sông hết đổ bỏ thành rác hết à, cái đó là do cái sự quản trị yếu kém của một cái nhà nước một nhà nước mà gọi là uh, cộng sản thì không thể nào mà thành công được một nhà nước mà mà mà làm á thì chỉ có một thôi mà phá thì tới 10 lắm phá thì tới 10 lắm một nhà nước như vậy đó làm sao mà chấp nhận được Đúng không thành ra đó tivi chạy cái chữ mà quý anh chị em thấy đó là là cái chế độ cộng sản này đó nó sự thật là nó đã uh, nó đã sụp đổ về cái chủ nghĩa cộng sản cái chủ nghĩa cộng sản thật sự nó đã chụp sụp đổ chủ nghĩa cộng sản đó nó dựa trên cái nền tảng là vô sản chuyên chính và nền uh, kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã thì rõ ràng TV thấy cái đất nước mình không còn hợp tác xã công nông trường nữa mà không còn gọi là vô sản chuyên chính nữa mình thấy bây giờ những người mà cầm quyền đó là là những người rất là giàu có Đúng không? nó không phải là vô sản nữa thì thành ra nó đánh đi mất đi cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản rồi thì mình biết rằng là chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ nhưng mà một cái đau thương cho dân tộc Việt Nam á, là TV không bao giờ công nhận đó là cộng sản nó sụp đổ cộng sản sụp đổ là khác chủ nghĩa cộng sản là khác Cộng sản sụp đổ là những cái đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vẫn còn tồn tại. Đó là điều mà mình phải đáng nói đó. Nó không còn Cộng sản mà nó vẫn lấy tên Cộng sản. Đó là cái vấn đề mình phải lên án. Mình lên án nó là gì? vấn đề nó quá vô liêm sĩ nó quá vô liêm sĩ nó lấy gọi là nó nó nó nó nó bán đầu dê treo thịt chó nó là vậy đó treo đầu dê bán thịt chó xin lỗi <laughs> nó treo đầu dê bán thịt chó tại vì nó không còn là cộng sản nữa thì tốt hơn nó phải dẹp bỏ cái đảng cộng sản giải tán cái đảng cộng sản để làm đừng đừng có làm khổ dân nữa hàng trăm ngàn dân mà mới tin tức vừa rồi đó nó nói xuất khẩu lao động 140 ngàn dân xuất khẩu lao động coi nó nó làm đau thương cho cái dân tộc này không cái dân tộc này đó là rất là thông minh cái dân tộc này có thể làm được nhiều việc chứ không cần phải đi ra ngoài mà làm việc mà mà tay chân làm việc uh, vất vả như vậy mà để xa vợ xa xa chồng chồng xa vợ rồi không có dạy dỗ con cái được nó làm cả bao nhiêu gia đình ly tán như vậy thành ra đó là một cái tội ác mà nó nghĩ rằng đó nó làm thành công là nó xuất cản trên 140.000 người. Nó nghĩ đó là điều tốt với nó. Nhưng mà nó đâu có thấy được cái đau thương của cả một dân tộc như vậy. không? Gia đình ly tán như vậy. Đâu có cần phải xuất khẩu lao động. Tại sao mà phải người người người dân phải khổ sở như vậy? Một người con gái phải đi ra làm nơi xứ người rồi làm dâu nơi xứ người rồi chàng thanh niên đến cái độ tuổi mà lớn thì lại đi làm lao nô cho xứ người chịu không nổi tí với chịu không nổi thành ra cần phải lên tiếng đó. bây giờ đó thì ờ, qua cái ờ, clip vừa rồi đó chúng ta thấy đó thì uh, chắc là um, mời vô trong quỹ ban đó những người biểu tình đó chúng ta thấy ờ, trước mặt đây nè chúng ta thấy ờ, cái cờ búa liềm nè cái này là cái gì nè đảng cộng sản quang vinh muôn năm nè trời ơi làm sao mà chúng ta có thể hiểu được một cái gọi là đảng quang vinh muôn năm mà hàng triệu dân oan như vậy mèo chó cũng dạ, ờ, là oan rồi trái cây cũng là oan mà làm sao gọi là quang vinh muôn năm đảng cộng sản làm sao mà đứng trước gọi là là tổ quốc như vậy chúng ta thấy không cái bản hiệu này nó cũng cũng sai lầm rồi không có một cái đảng nào mà trước tổ quốc hết á và nó để cái huy hiệu bướu liềm đây nè cái huy hiệu búa liềm đó là coi như là đảng cộng sản là là trên hết người ta đọc từ trái qua phải thì thì cái búa liềm này là đảng cộng sản quang vinh muôn năm nữa rồi rồi thêm cái búa liềm nữa là chết dân rồi đây là những cái đảng phản quốc TV nói thẳng cho quý anh chị em đây là đảng phản quốc mới nói rằng là là đảng Quang Vinh Buôn Năm và lấy cái búa liềm mà đặt trước cái lá cờ mà TV biết lá cờ này cũng không phải là lá cờ gọi là tổ quốc được. Lá cờ của Hồ Chí Minh mang về từ năm 1945 sau khi mà cướp chính quyền của Trần Trọng Kim thành ra đó nội nó thấy đây là nó nó cái búa liềm á thì thì thì màu vàng còn cái cái cái sao này nó hết thành sao vàng rồi ờ, nó thấy nó đâu có coi trọng toàn tổ quốc đâu cái này là nó cố tình nó nhập nhằng nó thấy không nếu mà nó tôn, tôn trọng cái lá cờ đỏ sao vàng á, thì nó sẽ là màu vàng đó đây nè búa liềm thì màu vàng còn cái lá cờ á, thì không có vàng thành ra đó nó Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đó là trung với đảng trung với đảng là phản quốc mình phải biết trung với đảng là phản quốc mình phải hiểu như vậy và Hồ Chí Minh đây là một tên gián điệp tàu một tên gián điệp tàu gọi là là là à, hành hạ cái dân tộc Việt Nam như vậy đúng không ông kêu gọi đốt cả trải giải Trường Sơn để chiếm cả miền Nam Việt Nam nhưng mà sự thật đó là một cái cuộc chiến à, nội chiến mà miền Nam người ta đâu có chủ trương để mà người ta uh, đánh với nhau đâu để mà trên 3 triệu đồng bào phải đổ máu đâu biết bao nhiêu quốc gia khác người ta cũng ờ, thống nhất người ta cũng độc lập được ừ, giống như Đông Đức Tây Đức đó người ta cũng độc lập được người ta cũng thống nhất được mà người ta đâu có tốn xương máu như vậy mà tại sao đất nước mình ờ, phải tốn xương máu quá nhiều như vậy trên 3 triệu đồng bào à, Nam Bắc phải chết vì một cái cuộc nội chiến mà không cần thiết như vậy. Cái đó là tội ác của Hồ Chí Minh gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Ờ, đâu có ai mà chủ trương là, là chia đôi đất nước ờ, vào Hiệp định ờ, Geneva 1954 đâu. Trong khi đó đó, miền Nam cũng có cử người tham dự Hiệp định Geneva đó đó là bác sĩ ờ, bác sĩ gì đó mà tham dự hiệp định Geneva đó là ông ta chỉ có biết rồi là ờ, ôm mặt khóc thôi à. không có ai mà chấp nhận cái đất nước mình ờ, bị chia đôi vậy đó tại sao phải chấp nhận cái đất nước mình bị chia đôi như vậy đúng không chỉ có phạm văn đồng đó với hồ chí minh mới là hai kẻ bán nước đó phạm văn đồng mới giao trường sa hoàng sa ừ, cho cho tạo cộng đó Thấy không tất cả vì mục tiêu à, giàu mạnh dân chủ công bằng dân minh Toàn là những cái khẩu hiệu sáo rỗng không à Người dân đâu phải sống bằng những cái khẩu hiệu đó à, ờ, TV256 sống ở nước Mỹ đó Chưa bao giờ thấy những cái khẩu hiệu như vậy mà đầy như vậy Mà ở một trong cái phòng như vậy Mà toàn là toàn là bị bợm người dân không à Công bằng dân minh dân chủ là như thế này đấy hả Công bằng dân minh mà để cho hàng triệu dân oan xảy ra như vậy Hiểu không? đủ thứ cái chuyện bất công là xảy ra hết dạ yeah. rồi sống chiến đấu lao động gì nữa tập học tập theo ờ, gương chủ tịch hồ chí minh trời đất ơi chẳng lẽ chỉ có hồ chí minh mới biết làm chuyện đó hay sao một cái chuyện mà thô bỉ như vậy rồi ờ, TV xin mở lớn lên để nghe cho người dân nói cái gì nữa. Rồi cả ờ, bên cái, cái, cái, cái, môi trường nữa. Ra cầm mốc, cầm thuộc theo lũ xấu giờ hiện dư là con họ đều là con tranh danh chặt cây chặt cối rồi lấp gạt để làm ờ, nghề địa để mà chiếm đất của ờ, thôn Xuân Hoa đó giờ thành kể ra người dân Xuân Hoa đều lại bức xúc đợi đến ngày 15 tháng 1 rồi mà chưa có cái tình hình nói chứ cả như thành chỉ đó là người dân Xuân Hoa là phải bức xúc và đi đến tận nơi để mà hội ở đó như thành chỉ đó là như nhờ huyện có cái uh, ờ, tình hình như thay đổi như trả lời cho uh, được dòng họ và cha các gia làng đi biết để sau đi về thông qua với dân TV256 à, ờ, ờ, chưa có được phép là ờ, livestream ở trên YouTube thành ra à, có rất là nhiều trở ngại thành ra không có làm được thành ra mong quý anh chị em thông cảm cho nha Cỡ nhưng mà cỡ sáng sau sau vài tiếng nữa thì TV sẽ phát cái cái đoạn video này lên trên kênh nó gọi là Premier đó và chúng ta gặp các ông các bạn con họ hoặc phương pháp thứ hai là mười cặp dòng họ vào đây có một một hạ lượng đá lúa tiền để dạ thôi bây giờ TV cũng xin uh, chào quý anh chị em nha uh, dạ. ờ, TV xin uh, chấm dứt cái uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay thì uh, hy vọng là sau này đó uh, TV sẽ livestream rồi là thường xuyên ờ, đến với quý anh chị em và xin xin mến chào